Nâu và Mon đi thi môn lịch sử. Mon vào trước, được 10 điểm, Nô hỏi. Thầy hỏi những gì vậy Mon? Câu 1. Trình bày về cách mạng Nga. Tớ trả lời. Cách mạng Nga xảy ra lần đầu tiên năm 1905 nhưng do thế lực phản động quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công, rồi sao nữa? Câu 2. Ai lãnh đạo cách mạng? Tớ trả lời, chủ yếu là Lenin. Ngoài ra còn có Stalin, Pelikov. Thế còn câu 3? Anh nghĩ gì về điều kiện cách mạng năm 1905? Tớ trả lời, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi riêng em cho là chưa đủ. Nô vào phòng thi, thầy hỏi, em sinh năm nào? Lần đầu năm 1905, nhưng do thế lực phản động quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công. Bố mẹ em là ai? Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin thuê đấy không? Đồ ngu! Dạ, nhiều nhà nghiên cứu cũng nghĩ như vậy nhưng em cho là chưa đủ à tôi lại em su anh có thể làm tất cả vì em làm bạn gái anh nhá anh nói cụ thể được không vì em anh sẵn sàng nhảy vào nước sôi để nguội đập đầu vào gối và cắt móng tay tự tử chiếc máy bay sắp rơi đồng nghĩa với việc ba người sẽ chết nếu các ngươi vất vật gì xuống biển ta không tìm được ta sẽ tha cho các ngươi ngươi nghĩ cây kia của ngươi làm khó dễ ta à sợi lông chim cũng không cứu được ngươi đâu sáu chín giờ sau thôi ta chịu thua nhà ngươi quăng cái nồi gì xuống vậy viên xe sổ ơi nếu em tên là vui thì sao ạ à? lúc mất em anh sẽ nói vui ơi là vui Su đang đi, Nô cứ đi theo đằng sau lưng Su Sao Nô đi theo Su hoài thế Nô lo cho Su, Su nhìn kìa Có thằng đang theo chúng ta, không phải cướp cũng là hạng dân tộc Thằng kia, tao là bố nó đấy Em Nô cho thầy biết xem uống nước thì nhớ cái gì nào Thưa thầy, là uống nước nhớ kẻ trồng cây à Em giỡn với tôi à, giải thích xem Vì em uống nước dừa à Tôi lại Chiều nay mưa gió rì rầm Một mình lạnh lẽo âm thầm nhớ ai Cứ đếm từ một đến hai Đếm hoài đếm mãi chẳng ai nhớ mình Bỗng dưng tim đập thình thình một dòng tin nhắn làm mình ngẩn ngơ Sự thật hay là đang mơ Điện thoại thông báo thuê bao hết tiền Xe đang bị phạt quan, Làm sao mình lại có thể để yên phải thanh minh cho xe Em thưa thầy Cho em đi vệ sinh Đề bài Hãy viết một đoạn văn có các yếu tố Tôn giáo, phong kiến, tình dục và huyền lý trò lô lên làm bài này ôi chúa ơi nữ hoàng thốt lên ta có thai rồi không biết cha đứa bé là ai trong giờ học trò nô hãy cho thầy biết trên bàn có năm con ruồi thầy đặt ba con hỏi còn lại mấy con dạ thưa thầy là còn ba con ruồi ạ à tại sao lại còn ba con hả thưa thầy vì ba con ruồi đó là ba con ruồi chết ở trên bàn à ê trai mày cho tao mượn 500 được không cho mày hẳn một nghìn luôn 500 đô la đó là lý do em nằm đây Câu hỏi tập 3 Có hai người cha lấy tiền tiêu vặt cho hai người con Người cha thứ nhất cho con mình một nghìn năm trăm đồng còn người cha kia cho con mình một nghìn đồng. Nhưng sau khi hai người con đếm lại số tiền tiêu vặt của mình, thì số tiền tăng thêm của cả hai người con cũng chỉ là 1.500 đồng. Hỏi tại sao?